nhận định thị trường vàng tiền tệ chứng khoán Mỹ, dầu của kênh đầu tư TGC tuần từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4 năm 2023. Như quý biết, tuần qua một tuần tăng giá khá là mạnh của cậu vàng. Cậu vàng của chúng ta sau rất là nhiều thời gian đã lần đầu tiên là đóng cửa ngày và đóng cửa tuần ở trên 2.000 điểm. Tuần qua cậu vàng của chúng ta mở cửa đầu tuần là điều chỉnh nhẹ xuống vùng 1952 sau đó bật tăng rất là mạnh mẽ trong phiên ngày thứ hai và ngày thứ ba. À, trong ngày thứ tư thì đã có thời điểm cậu vàng lên mức cao nhất là 1032 trước khi điều chỉnh nhẹ trong ngày thứ năm và ngày thứ sáu như chúng ta biết là trên thế giới là bank holiday, à, thị trường nghỉ lễ không giao dịch. Do vậy những thông tin về bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ là chưa được phản ánh vào giá. Có thể nói xuống tăng giá bật rất mạnh tuần qua cậu vàng là khá bất ngờ. Điều này có yếu tố rất lớn đến từ việc nền kinh tế Mỹ là có những dấu hiệu chậm lại, đặc biệt là chỉ số PMI uh, ờ, sản xuất và ờ, tiếp tục là giảm ở mức khá là sâu và PMI dịch vụ thì giảm về sát 50. Xét về yếu tố tin tức tuần qua thì như chúng ta biết tâm điểm của chúng ta chính là bảng lương phi nông nghiệp vào cuối tuần. Tuy nhiên ngay ngày thứ hai, ngày thứ hai thì chúng ta cũng có tin là về chỉ số PMI sản xuất của Mỹ thì tiếp tục sụt giảm khá là mạnh từ mức 47,7 kỳ trước giảm xuống 46,3. Nó cho thấy là khu vực sản xuất đang bị thu hẹp khá là mạnh. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý chính ngày thứ hai, lúc đó là vàng bật tăng khá là mạnh. Trong ngày thứ hai chúng ta biết có thời điểm là vàng đã điều chỉnh xuống 1952 nhưng ngày thứ hai bật tăng trở lại rất là mạnh lên tiệm cận vùng là 1992 và ngày thứ ba thì cậu vàng tiếp tục bứt phá lên à, khi hấp thụ thông tin PMI sản xuất này. Trong tuần qua thì ngân hàng trung ương Australia thì giữ nguyên lãi suất nhé. Đặc biệt là vào ngày thứ ba thì khi số việc làm mà các công ty Mỹ có nhu cầu tuyển dụng sụt giảm khá là mạnh xuống dưới 10 triệu việc là làm à, đang ờ, các công ty có nhu cầu tuyển dụng thì cậu vàng bắt đầu bật lên rất là mạnh mẽ. Điều này nó cho thấy là cái thị trường lao động của Mỹ đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Chúng ta biết là gần lần gần nhất mà các công ty có nhu cầu tuyển dụng dưới 10 triệu việc làm thì nó đã từ tháng tháng 7 tháng 7 năm 2021 rồi. Đến nay tức là trải qua gần 2 năm là số việc làm được tuyển dụng luôn ở mức trên 10 triệu việc làm. Đã có những thời điểm số việc làm được tuyển dụng lên đến 11,46 triệu, bây giờ giảm xuống 9,93 triệu. Điều này đây chính là cái xúc tác rất là lớn đẩy thúc đẩy cậu vàng tăng cao. Tuy nhiên, quan điểm cá nhân tôi có lẽ là giới đầu tư đang quá lạc quan về cái số liệu việc làm của Mỹ cũng như là giới đầu tư đang hơi đặt cược hơi thái quá vào phản ứng của cậu vàng vì chúng ta biết là chất xúc tác và có thể gọi là thức ăn lớn nhất cho cậu vàng tăng giá mạnh thì một là lạm phát hai là in tiền dễ tia tiền rẻ ba là cái việc bất ổn chính trị à, bốn là về cái uh, tin xấu bất ổn về thống tài chính ngân hàng thì chúng ta biết là hệ thống tài chính ngân hàng thì đến thời điểm này có thể nói là những trao đảo sau những trao đảo đầu tiên thì nó đã tạm thời lắng dịu cái bất ổn chính trị thì đến thời điểm này nó cũng không ảnh hưởng nhiều nữa vì chúng ta biết cuộc chiến nga ukraine đấy là cuộc chiến dài tập cơ nó là cô dâu 8 tuổi gần lâu đã kết thúc đấy cũng không còn tin xúc tác nữa tiền rẻ thì không có nữa rồi chúng ta biết fed đã thu hẹp bảng à, QE rồi thì nâng lãi suất lên mức rất là cao từ 0 lên đến 5% do vậy hầu hết các yếu tố để thúc đẩy cái giá vàng tăng trưởng mạnh là không còn do vậy là giới đầu tư đang đẩy giá vàng lên trên 2.000 là theo tôi đang lạc quan hơi thái quá đó, thật sự là đang lạc quan hơi thái quá giá vàng sẽ phải bị kéo trở lại điểm cân bằng hoặc là phải có những bất ổn mới ờ, thì giá vàng mới có thể lên được những đích cao hơn Đấy, còn nếu mà không có những bất ổn mới tôi không tin tưởng khả năng giá vàng có thể tiếp tục neo được ở vùng cao trong thời điểm hiện tại với cái môi trường mà lãi suất cao và tiền không còn rẻ nữa thì tôi nghĩ là cậu vàng cũng cũng khó đấy cũng khó để có thể tiếp tục leo cao đấy không đơn giản đâu đó là về tin vĩ mô tuần qua có khá là bất ngờ ngân hàng trung ương New Zealand tiếp tục tăng rất là mạnh lãi suất 50 điểm phần trăm giới chuyên gia chỉ dự đoán là tăng 25 điểm phần trăm nhưng ngân hàng trung ương New Zealand mạnh tay đó, tăng 50 điểm phần trăm đưa lãi suất của New Zealand lên 5.25 phần trăm à, các chỉ số PMI của châu Âu thì đa phần là vẫn đứng ở mức là trên 50 khá là tốt bảng lương phi nông nghiệp ADP của Mỹ thì giảm giảm nhẹ xuống dưới 200.000 việc làm chỉ số PMI dịch vụ cũng giảm khá là mạnh tuy nhiên có một điều bất ngờ là ngày thứ tư khi công bố cái thông tin PMI dịch vụ này mặc dù là vẫn đứng trên 50 nhưng nó giảm rất là mạnh từ mức 55,1 về 51,2 về sát mức nó cho thấy là cái khối dịch vụ hiện nay là vẫn mở rộng nhưng mà cái tốc độ mở rộng nó chậm và với cái mức giảm mạnh như thế này thì nó rất có thể nguy cơ những tháng tới là nó có thể xuống dưới 50 à, ờ, tiếp tục à, trở về trạng thái thu hẹp à, chính tại phiên ngày thứ tư này thì khi thông tin ra Ban đầu thì cậu vàng có tăng giá nhẹ lên được 1032 nhưng sau đó thì cậu vàng lại bị bán lùi trở lại vùng 1019 và đến ngày thứ năm là cậu vàng chính thức bị bán. Tuy nhiên chưa bán mạnh. Có thể là giới đầu tư bắt đầu manh nha dấu hiệu chút lời. Còn tại ngày thứ sáu thì thông tin khá là quan trọng nhưng rất tiếc là hôm đó là thị trường của chúng ta là nghỉ lễ. Nếu không thì có lẽ là thị trường đã phản ánh cái thông tin ngày thứ sáu rồi. Bởi vì chúng ta biết thông tin ngày thứ sáu thì cái thu nhập và theo giờ thì vẫn tiếp tục tăng 0,3%. Cái bảng lương phi nông nghiệp thì vẫn tạo ra 236.000 việc làm và cái tỷ lệ thất nghiệp thì lại xuống mức rất là tốt 3.5%. Có thể nói với thông tin ngày thứ sáu như này nó sẽ gây áp lực giảm giá lên cậu vàng cũng như các tài sản phi USD. Đồng USD sẽ có những cái tín hiệu để có thể phục hồi. Khi mà nền kinh tế Mỹ à, vẫn tiếp tục mạnh thì nó hoàn toàn là ủng hộ chính sách tiếp tục thắt chặt của Fed và nhiều khả năng Fed không có gì thay đổi, tháng 5 sẽ tăng lãi suất 0.25% đúng lộ trình và sẽ dừng ở đó. Tuần tới, những thông tin nào sẽ ảnh hưởng đến thị trường? Ngày thứ hai nhé, các ngân hàng thì tiếp tục nghỉ lễ nhé. Thị trường Mỹ thì vẫn mở cửa nhưng mà các thị trường khác thì hầu hết là nghỉ lễ. Chúng ta sẽ chủ yếu trở lại với ngày thứ ba khi tất cả thị trường giao dịch trở lại. Nhưng rất tiếc ngày thứ ba chúng ta không có thông tin nào quan trọng được công bố cả. À, tâm điểm sẽ rơi ngày thứ tư. Đấy chính là thông tin về CPI của Mỹ. Dự kiến CPI của Mỹ sẽ giảm rất mạnh từ mức 6% xuống 5,2. Cá nhân tôi thì lại không đánh giá cao cái con số này vì nhiều khả năng nó sẽ không giảm được mạnh như dự kiến. Tôi đánh giá là CPI của Mỹ vẫn giảm, khả năng nó giảm xuống tầm 5,4% thôi hoặc 5,5 thôi chứ không giảm xuống 5. Bởi vì chúng ta biết là CPI tháng 3 năm 2022 của Mỹ là tăng 0,8%, CPI cùng kỳ tháng 3 năm nay nhiều khả năng là sẽ tăng 0,2%, tức là nó sẽ giảm 0,6%. Thì đâu đó thị trường giảm về 0.5.4 thôi. Chứ tôi nghĩ là không hiểu chuyên gia tính thế nào ra là 5.2. À, nhưng mà có một điểm tôi lưu ý là cái core CPI, tức là CPI đã trừ đi giá hàng hóa à, giá lương thực thực phẩm và năng lượng thì nó lại vẫn neo ở mức rất là cao, tăng 0,4%. Ờ, đưa CPI lõi của Mỹ thì vẫn đâu đó đứng tầm 4,4-4,5%. Đây là một mức rất cao và nó vượt rất xa kỳ vọng của Fed là 2%. Điều này cho thấy là Fed không có việc gì phải ờ, nóng vội à trong việc thay đổi cái ờ, chính sách tiền tệ nhất quán của mình. Bên cạnh đó thì Ngân hàng Trung ương Canada nhé dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất này ngày thứ năm này thì ờ, FOMC meeting tức là biên bản của họp FOMC tháng trước sẽ ra giới đầu tư sẽ chờ đợi những cái ờ, phân tích những cái câu chữ trong cái biên bản để biết cái ờ, quan điểm của chủ tịch Fed nhiều khả năng là nó sẽ khó không có gì thay đổi đâu tôi nghĩ là Fed rất là nhất quán trong việc tăng lãi suất và quan điểm của tôi ạ thì cái câu chuyện lãi suất đến thời điểm này gần như nó kết thúc được rồi bây giờ chúng ta sẽ quan tâm đến việc là nền kinh tế vận hành như thế nào để chúng ta biết những động thái tiếp theo của Fed đằng sau nó mới là quan trọng. Tuần tới ngày thứ năm thì chúng ta có thông tin về chỉ số giá sản xuất PPI và Core PPI. Tuy nhiên theo tôi chỉ số giá sản xuất này nó không thay đổi nhiều so với kỳ trước và nó đứng ở mức 0.3 hoặc là 0% thì nó sẽ không tác động lớn đến thị trường. Ngày thứ sáu chúng ta có chỉ số doanh số bán lẻ cũng vậy. Doanh số bán lẻ dự kiến giảm nhẹ nhưng mà không đáng kể. Từ mức giảm 0,4 xuống 0,5, âm 0,4 xuống âm 0,5 thì nó không thay đổi nhiều. Nó không đáng kể. Tôi nghĩ là có lẽ tâm điểm thị trường hiện tập trung vào ngày thứ tư thôi. Thông tin lạm phát và đêm ngày thứ tư chính là biên bản của FOMC. Đấy sẽ là những thông tin quan trọng nhất ảnh hưởng đến thị trường. Còn hai ngày thứ hai và thứ ba thì thị trường sẽ phản ứng thông tin về cái à, bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp của ngày thứ sáu có thể nói về thông tin cơ bản thì tuần tới cũng là một trong những tuần có thông tin khá là mạnh. Đấy. Và khá là chờ đợi, chúng ta chờ đợi xem biến động tuần tới. Còn ngoài cái thông tin ờ, cơ bản về kinh tế thì tuần qua về kinh tế vĩ mô chúng ta cũng có khá nhiều cái ờ, thông tin đáng chú ý. Thứ nhất là một trong những thông tin khá đáng chú ý là chúng ta biết là ngân hàng chủ tịch chủ tịch ngân hàng ờ, quốc tế IMF thì ờ, tin rằng kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng rất là yếu trong năm 2023 tức là nền kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng dưới 3%, dự kiến chỉ ở mức là 2,8%, rất là thấp so 2,9% Dự kiến rất là thấp so với ờ, trước đó kể từ năm 1990 thì chưa khi nào nền kinh tế thế giới tăng trưởng thấp như vậy và đã có những lo ngại về thập kỷ mất mát à, kể từ thập kỷ này tính từ khi Covid bắt đầu hành hành. CEO của JP Morgan Chase thì cũng nhận định là cái sự hỗn loạn của hệ thống ngân hàng quốc tế mới ờ, còn lâu đã kết thúc, nói chung mới chỉ bắt đầu thôi và hệ lụy sẽ còn kéo dài ờ, nhiều năm. À, Jane Diamond theo tôi thì ờ, CEO hàng đầu, một trong những người có tiếng nói rất là quyết định trong giới ngân hàng thì nó cũng là một điểm rất là đáng chú ý. Tức là chúng ta biết là cái sự hỗn loạn về kinh tế vĩ mô còn lâu mới kết thúc và hỗn loạn trong ngân hàng thế khi nào xảy ra thêm thương vụ nào rồi những uh, SVB 2.0 3.0 chúng ta chưa biết được hoặc Credit Suisse tiếp theo 2.0 3.0 sẽ là ngân hàng nào chúng ta chưa biết được nhưng có thể nói là nó còn lâu đã kết thúc nó cũng phù hợp thôi tôi cũng rất đồng ý với quan điểm này thị trường trái phiếu thì cho tín hiệu không hề tốt về nền kinh tế nó cho nền cái những ờ, tín hiệu là nền kinh tế tăng trưởng chậm lại và ờ, cái gap chênh lệch lãi suất giữa trái phiếu dài hạn và trái phiếu ngắn hạn đã được nâng lên mức rất là cao. Đây là một trong những lần đầu tiên và mỗi khi ờ, cái ờ, gap này được nâng chúng ta biết ờ, cái gap này hiện nay nhé cao hơn cả thời kỳ 207 208 và chúng ta biết 207 208 thì đều tạo ra suy thoái do vậy lần này chúng ta hết sức cẩn trọng chúng ta đứng đang đứng trước nếu theo cái gap về cái tín hiệu chênh lệch lãi suất giữa kỳ hạn ngắn hạn và dài hạn thì nó cho thấy chúng ta sẽ trải qua một đợt suy thoái hoặc là khủng hoảng khá là mạnh chứ không hề đơn giản đâu. Tất nhiên là nó chưa diễn ra ngay và luôn nên chúng ta chưa cảm nhận rõ và có một điểm đáng chú ý nữa là chúng ta biết là thống đốc ngân hàng ờ, trung ương Nhật Bản thì đã à, ngài Kuroda thì đã chính thức rời nhiệm sở và tân thống đốc đã nhận chức. Ngày 27 28 thì tân thống đốc sẽ có cuộc họp đầu tiên. Lúc đó nó sẽ rất là đáng chú ý vì chúng ta biết hiện nay Nhật Bản đang là một trong những nhà đầu tư lớn nhất trên toàn thế giới với hơn 3.000 tỷ à, tiền đầu tư. Nếu mà khối tài sản này khi ngân hàng trung ương Nhật Bản mà quay đầu tăng lãi suất, kết đánh ờ, thúc cái chính sách tiền tệ rẻ để chống lạm phát thì lúc đó hoàn toàn cái dòng tiền đầu tư của nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hồi hương, nó sẽ có thể gây ra một cái đợt rút tiền khá là náo loạn trên thị trường tài chính. Tất nhiên là điều này chưa xảy ra thì nhưng mà nó là một trong điểm chúng ta phải lưu tâm. Tiềm ẩn và trong tuần qua chúng ta biết là các nước OPEC tăng ồ ạt cắt giảm sản lượng, đẩy giá dầu có một đợt nhảy đại nhảy vọt. Sau khi chạm mức thấp nhất là 64 đô trên một thùng, dầu WTI thì đã tăng trở lại mức 80 đô la một thùng, một mức tăng rất là mạnh. Cái điều này thì nó hoàn toàn không tốt cho việc ờ, kiềm chế lạm phát của các ngân hàng trung ương bởi vì một khi mà giá năng lượng cao nó sẽ ảnh hưởng nó là đầu vào. Chúng ta biết giá năng lượng là đầu vào của rất nhiều ngành nghề khác nhau nên nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc kiểm chế lạm phát của ngân hàng trung ương. À, có khá nhiều nhà chuyên gia phân tích thì đưa ra nhận định là Fed và chính phủ hiện nay đang lạc quan thái quá về cái lạm phát, việc kiềm chế được lạm phát và có lẽ con ngựa bất kham này không dễ để kiềm chế đâu. Cái này thì chúng ta cần chờ đợi thêm thôi. Đó là về kinh tế vĩ mô nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ trở lại với phân tích kỹ thuật chi tiết các sản phẩm của chúng ta trong tuần tới. Trước đó chúng ta có thể điểm qua, chúng ta nhìn thấy chỉ số DXY của Mỹ thì tuần qua đã sau một phiên ờ, giảm mạnh vào ngày thứ 6 cuối tuần trước thì tuần qua đã trải qua 4 phiên tăng giá mặc dù nó không được quá mạnh nhưng nó đánh dấu cái dấu hiệu là nhiều khả năng chỉ số DXY đô la index đã tạo xong mô hình hai đáy và trước tiên là sẽ tăng trở lại hướng đến vùng giá đường viền cổ 106. Nếu như vậy thì nhiều khả năng tuần tới đô la index sẽ tiếp tục được hỗ trợ tăng nếu không có gì bất ngờ. Và các tài sản phi USD sẽ bị chốt lời. Trong đó có cả vàng. Trái phiếu chính phủ Mỹ cũng vậy. Sau rất nhiều lần à, xuống à, lập bập xuống đến vùng 3.3 à, thậm chí đã có những thời điểm xuống dưới cả 3.3 phần trăm thì hiện nay đã tăng ngược trở lại 3.4 rồi và nhiều khả năng tuần tới khi đô la index tăng tăng giá mạnh trở lại thì ờ, trái phiếu chính phủ Mỹ sẽ lại ờ, lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ sẽ đảo chiều và đi lên. Điều này sẽ gây áp lực lên các tài sản trú ẩn như vàng. Như vậy, dựa trên cái phân tích đô la index thì chúng ta nhìn thấy là đô la index và trái phiếu lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ sẽ phục hồi. Điều này đồng nghĩa với việc các tài sản phi USD và vàng sẽ giảm giá, kể cả thị, việc phục hồi thị trường chứng khoán sẽ khó khăn. Do vậy là tuần tới xu hướng chính của chúng ta là canh bán các tài sản phi USD và canh bán vàng không phải mua. Còn bây giờ chúng ta sẽ phân tích trực tiếp về cậu vàng của chúng ta. Thì ờ, Chúng ta biết cậu vàng tuần qua tuy là đóng cửa trên 2.000 nhưng đã tạo ra những tín hiệu khá là xấu và tiêu cực. À, hiện nay thì à, trên đồ thị ngày của cậu vàng đã tạo ra tín hiệu phân kỳ âm, cảnh báo đảo chiều giảm giá. MACD thì cũng đã yếu đi, động lượng yếu đi rất là nhiều và đang có dấu hiệu muốn quay về cắt đường tín hiệu đi xuống. Do vậy tuần tới chúng ta hoàn toàn canh bán cậu vàng thôi. Khu vực cậu vàng nằm trên 2.000 này là khu vực canh bán không phải canh mua. Vấn đề là bán tại giá nào nó sẽ là vấn đề trừ cậu vàng có gáp nhảy mạnh xuống nếu cậu vàng không có gáp nhảy mạnh xuống thì tôi nghĩ xác suất cậu vàng có thể tăng ngược trở lại Nếu cậu vàng không có gáp nhảy mạnh xuống dưới 2.000 nhé Thì khi cậu vàng có thể tăng ngược trở lại Tạo mô hình hai đỉnh một lần nữa cái khu vực bán vàng lý tưởng nhất chính là khu vực 202X đến 2030. Nói chung là 2020 đến 2030 đây là khu vực bán lý tưởng nhất. Đó. Đây là một cầu bán dài do vậy chúng ta sẽ dừng lỗ khi cậu vàng phá qua 2040. Chốt lời thì ngắn nhất các bạn hướng về vùng 2083, theo tôi nên hướng về vùng 2065. Tôi đang nhìn thấy cậu vàng ngắn hạn nhất là đi trong cái kênh giá này, và chúng ta canh ờ, ở gần cạnh trên kênh giá phá qua cạnh trên kênh giá thì chúng ta dừng lỗ thôi phá qua 240 còn chúng ta chốt lời hướng đến cạnh dưới 260 như vậy chúng ta nếu mà cậu vàng lên được vùng 202x mà chốt lời được 1960 thì chúng ta sẽ đâu đó chốt lời vào khoảng 670 đô đây là một kèo rất là tốt dừng lỗ khoảng 10-15 đô cũng là phù hợp thôi tuần tới chúng ta chỉ có một chiều canh bán thôi không canh mua tuyệt đối không mua nhé đó đối với cậu vàng. Còn đối với dầu thì sao? Dầu thì chúng ta cũng sẽ canh bán thôi. Sau khi tạo cái gap trên, cậu ờ, dầu hiện nay đang test M200 và cũng đang là cái vùng cản rất là mạnh 825. Lần trước chúng ta biết rất nhiều lần đập đến đây dầu đi xuống. Do vậy, lần này chúng ta cũng canh bán tại đây thôi, 825 cộng trừ nhé. 825 83 chúng ta canh bán tại đây. Hiện nay giá đầu đang 80 năm. 825 cộng trừ 0.5 chúng ta dừng lỗ 84 chốt lời ít nhất chúng ta hướng về cái lốc gáp là 75 cá nhân tôi thì đánh giá là có thể hướng về 73 như vậy chúng ta chốt lời tầm 9,5 ờ, đến 10 giá thì việc dừng lỗ 1,5 giá là quá hời cho một kèo bán. Đối với các cặp tiền tệ sao? Đối với chứng khoán Mỹ nhé. Chứng khoán Mỹ thì ờ, Dow Jones thì tuần qua phục hồi khá là bất ngờ. Các thông tin cơ bản thì không ủng hộ cho Dow Jones phục hồi đâu. Nhưng mà việc Dow Jones phục hồi tôi cũng thấy khá bất ngờ. Tuy nhiên có lẽ là việc bán Dow Jones thì nó vẫn là mặc định thôi. Vấn đề chỉ là kênh bán giá nào. Các bạn tự đợi tôi tí mạng tôi nó đang hơi có vấn đề. Đây. Dow Jones thì ờ, cá nhân tôi nhìn thấy là sau khi mà vượt qua cái vùng 33 ờ, này thì nhiều khả năng Dow Jones lại có thể hướng đến thách thức cái vùng 34, 342 này. Tuần tới thì chúng ta canh bán Dow Jones nhé, 341, 342 nhé. Dừng lỗ 345. Chốt lời thì chúng ta hướng về vùng giá chúng ta dừng lỗ 1% thì chúng ta chốt lời 3 đến 5%. Tức là chốt lời 33.000 xa hơn là 32.000 đó nói chung là toàn bộ tuần tới là kênh bán đối với các cặp tiền tệ thì có lẽ cũng tương tự thôi USD GPI này đô la trên yên đô la trên yên thì chúng ta canh mua USD thôi tuần tới ừ, tôi nhìn thấy cặp này hơi khó đấy tín hiệu nó không được rõ ràng lắm đây nó đang đi trong cái kênh này có lẽ tuần tới chúng ta canh mua nếu trường hợp đô la điều chỉnh về quanh 130 chúng ta mua nhé. Chúng ta dừng lỗ dưới cái đáy này. 1297 có lẽ chúng ta dừng lỗ 129 129. Canh mua quanh 130. 130 132 dừng lỗ 29 293 nhé. Chốt lời thì hướng về vùng giá 34. Đấy, chốt lời 400 pip. Dừng lỗ thì khoảng 70 pip, 80 pip. đối với euro trên USD. Euro trên USD tuần tới thì ờ, euro USD chúng ta cũng canh bán thôi bởi vì đô mà đi lên thì rõ ràng cặp này đi xuống thôi. Vấn đề là bán tại điểm nào? Euro trên USD tôi cũng đang nhìn thấy này. Đây, đi trong một cái nêm ờ, nêm này là nêm tăng niềm tăng lại sau một xuống tăng thì nó quay đầu giảm thôi vấn đề là chúng ta nên canh bán ở cạnh trên của nêm một chấm nếu trường hợp nó đi lên được nha các bạn nhé 1.0980 1.1 thì chúng ta canh bán đấy 1.0980 1.1 bán dừng lỗ 70 pip cho tôi 1.1060 chốt lời thì hướng về cạnh dưới này có lẽ tôi nghĩ nó sẽ phá qua cái nêm cạnh dưới này khả năng ít nhất là hướng đến M200 1.0770 tức là chúng ta chốt lời khoảng hơn 200 pip còn dừng lỗ khoảng 70 pip đây là ít nhất nhé còn uh, nếu mà dài thì dài thì các bạn phải chốt lời tại đây 730 nói chung là chốt lời tầm uh, ờ, 220 đến 270 pip đúng đồng bảng bảng trên U bảng trên U thì ờ, đang vào vùng bán thôi các bạn cũng chỉ có mỗi một chiều là canh bàn thôi chả có vấn đề gì cả vấn đề nếu đo lại tạo mô hình hai đỉnh này 1.2500 ờ, năm 220 bán dừng lỗ ở 580 chốt lời thì các bạn hướng về 300 cho tôi xa hơn là MA200 đây 150 chốt lời khoảng 200 đến 350 pip dừng lỗ 70 pip cho tôi bảng trên U rồi AU D USD AUD trên USD Đồng này thì có lẽ đây Điểm này là điểm chúng ta bán Bán dưới M200 dừng lỗ trên M200 thôi 0.6780 Cộng trừ 10 pip bán nhá Dừng lỗ 60 pip và chốt là 200 pip cho tôi đối với NZD USD đồng này thì ờ, nó hơi xấu có lẽ chúng ta không giao dịch USD trên đô la Canada đồng này thì tín hiệu nó không nó đang ờ, nó sẽ có tín hiệu tăng giá thôi đây đang đi trong cái kênh giá này nếu giá mà điều chỉnh xuống, chạm test đến hỗ trợ thì chúng ta mua nhé. 1.3330 chúng ta mua. Chúng ta dừng lỗ 70 pip và chốt lời 300 pip cho tôi nếu trường hợp nó giảm xuống. Còn không giảm xuống thì thôi. Nói chung là tuần tới chúng ta canh mua USD và bán các tài sản phi USD. Đó là xu hướng chính trong tuần. Cũng như cậu vàng chúng ta chỉ một chiều canh bán, vàng chứng khoán canh bán. Nói chung tuần tới hầu hết là chúng ta canh bán các sản phẩm, canh mua mỗi USD thôi. Đó là quan điểm của tôi. Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công.